Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay như đã hứa thì ờ, Dũng sẽ gửi đến các anh chị và các bạn đó là làm sao để nhận biết các tín hiệu của thị trường chung cũng như là các cổ phiếu tạo đỉnh. Ở đây là một phần cực kỳ quan trọng bởi vì ờ, phần lớn các nhà đầu tư chúng ta khi tham gia thị trường thì chúng ta đều không nhận biết hoặc là nếu chúng ta biết thì chúng ta chỉ sử dụng một số các công cụ kỹ thuật đơn giản mà có thể nó không đúng với thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là không đúng với toàn cả chu kỳ của thị trường à, các bạn biết rằng là chứng khoán bản chất của nó đó là tập hợp của rất nhiều các cổ phiếu khác nhau nên khi mà thị trường chung tạo đỉnh thì nó cũng cho chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu chúng ta là những cổ phiếu dẫn đầu tạo đỉnh và khi mà cổ phiếu dẫn đầu tạo đỉnh thì điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ thị trường chung lúc đó mà tạo đỉnh thì nó phải điều chỉnh đúng không ạ và khi điều chỉnh thì thị trường chung cũng bị điều chỉnh theo thì ở đây chúng ta quan sát trong bất cứ một cái giai đoạn nào của thị trường đầu tiên là chúng ta sẽ nắm rõ được cái xu hướng của các cổ phiếu xu hướng của thị trường thì nếu các bạn đã quan sát về xu hướng thì chúng ta thấy rằng rằng là à, xu hướng của thị trường trong thời điểm hiện tại á, chúng ta thấy rằng là phần lớn một số có lẽ là trên một nửa các cổ phiếu à, đã đạt đỉnh đó là những cổ phiếu dẫn đầu có thể quan sát chúng ta nhìn thấy là những cổ phiếu Hòa Phát đúng không cổ cổ đấy Hòa Phát cổ phiếu Vinamilk cổ phiếu Davaco cổ phiếu rất nhiều các cổ phiếu khác nhau nhưng tuy nhiên thì cũng sẽ có một số các cổ phiếu thì nó vẫn đang ở chạy dở dang mà chưa kết thúc đỉnh và còn một số các cổ phiếu khác nó vẫn đang tích lũy và để chạy nốt chu kỳ nên việc mà khi mà Dũng phân tích ấy, thì à, Dũng mong các anh chị cũng cần phải là theo dõi ba cái phân khúc phân khúc thứ nhất là những cái cổ phiếu đã xu hướng đi lên và kết thúc chuẩn bị kết kết thúc một chu kỳ và nó sẽ có cái sự phân phối ở phía trên à, tiếp theo là chúng ta sẽ xem những cổ phiếu chuẩn bị kết thúc chu kỳ đó là những cổ phiếu như là Techcombank chẳng hạn thế hoặc là à, Vietcombank những cái cổ phiếu như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đang chuẩn bị kết thúc chu kỳ và những cái cổ phiếu mà nó đang à, tiếp tục xây nền và chuẩn bị chạy nốt để kết thúc chu kỳ nếu chúng ta để ý một cái cổ phiếu như là BIDB ở cái đoạn trước thì nó chạy kết thúc chu kỳ hoặc là CTG kết thúc chu kỳ thì sau đó thì có cổ phiếu SHB mới bắt đầu chạy và nó kết thúc chu kỳ sau cùng nên việc mà chúng ta phân loại các lớp các cổ phiếu để chúng ta tìm ra những cổ phiếu tốt nhất ở trong một cái chu kỳ đây chúng ta gọi là trong một chu kỳ tăng à, xu hướng thì chúng ta biết rằng là chúng ta lựa chọn các à, xu hướng từng giai đoạn cổ phiếu còn chu kỳ thì chúng ta biết rằng là trong cái chu kỳ này thì thị trường của chúng ta nó là một cái sóng hồi ạ à vậy sóng hồi tức là cái sóng hồi là cái sóng mà thị trường tạo đáy và sau đó thì có nhịp uh, hồi lại rất mạnh do cái trước đó nó có quá trình quá bán và khi mà sóng hồi thì điều gì sẽ xảy ra khi nó kết thúc sóng hồi và bạn biết rằng là để phân phối phân phối các nhà đầu tư lớn bán cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ tức là uh, những cái đợt mà bán tháo của các dòng tiền lớn khi mà đã có một chút lợi nhuận kha khá khi một cái đợt điều chỉnh vừa qua đã là điều chỉnh rất mạnh đó là ờ, tạo ra những cái phiên khối lượng lớn đặc biệt là những cái khối lượng lớn và giá giảm đấy là quá trình phân phối và những cái đợt mà ờ, phân phối kết thúc chu kỳ thông thường là giá sẽ biến động rất lớn và đặc biệt là khối lượng nó sẽ tăng lên đột biến các bạn nhớ nhá khối lượng sẽ tăng lên đột biến và các bạn nhớ là trong cái giai đoạn này này tâm lý các nhà đầu tư trước khi vào cái đoạn kết thúc chu kỳ á thì chúng ta thấy là đa phần nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ à, như cái video trước thì Dũng đã chia sẻ với quý vị các bạn đó là khi mà phần lớn các nhà đầu tư không dám mua ở cái đoạn trước đó bởi vì họ đã bị thua lỗ khá là nặng nên chính vì họ cắt lót khi cắt lót thì cổ phiếu lại quay trở lại với cái giá mà họ đã mua thì họ thực ra là họ nghi ngờ bởi vì nếu họ mua ở trên cái vùng cao hơn cái giá mà họ cắt lót thì họ sẽ không dám làm à, tí nữa Dũng sẽ chia sẻ một chút để các bạn có thể nắm rõ được và các bạn hiểu rõ bản chất tâm lý của chính các bạn trong mỗi giai đoạn chu kỳ khác nhau nó luôn lặp đi lặp lại nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta đang là gì ạ đang vừa tham lam tức là mong muốn tham gia thị trường nhưng vừa sợ hãi khi mà ở ờ, trước đó ở trong đoạn đó chúng ta vừa cắt lót xong ạ chúng ta vừa cắt lót xong thì bây giờ chúng ta lại ờ, lại mua ở cái giá có thể bằng giá đấy hoặc là cao đấy thì chúng ta sẽ thấy là rất là sợ hãi nên cái việc mà bắt đầu chúng ta rất là chần chừ nhưng chỉ một vài hôm nữa thôi ạ cổ phiếu nó lại vượt qua cái giá bạn có lót và nó tăng rất mạnh thì bắt đầu bạn lại tiếp tục đeo bám và trước cái giai đoạn đấy thì tâm lý của bạn đó là lòng tham nghi ngờ đang là đan xen lẫn nhau đó là tâm lý diễn ra trên hầu hết thị trường và sau cái giai đoạn đó thì đó là giai đoạn hưng phấn nhà nhà nói về chứng khoán các công ty nói về thị trường chứng khoán khá tốt và họ đưa ra những kịch bản màu xanh màu hồng đó những kịch bản mà tôi biết rằng cái sự chết chóc đã xảy ra à, có một câu chuyện đó là vào tháng 6 năm mùng 6 tháng 4 năm 2017 khi đó thì uh, tôi có đưa ra nhận định là thị trường tạo đỉnh nhưng tôi biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư có xem những cái giai đoạn đấy thì uh, mang tính chất là là tiêu cực họ vào họ comment họ vào họ thậm chí là họ chửi và thậm chí là họ nói dũng là à, ông này là ông chơi cho một cái quỹ nào đó nên ông à, khuyến nghị bán ra để ông mua vào nhưng khi mà các bạn đã học cái phương pháp đầu tư như mà nhiều vô địch hoặc một số các uh, chia sẻ của Dũng thì các bạn thấy là thực ra mọi cái uh, vận động của thị trường nó đều có những nguyên tắc nhất định nó giống như con trục sống chúng ta nó có những quy luật uh, quy luật nhân quả quy luật hấp dẫn quy luật đổi lượng đủ chất đổi quy luật là uh, à, lưỡng nguyên nhiều quy luật mà những cái luật đấy nó luôn đúng và trong chứng khoán thì chúng ta thấy gọi là quy luật cung cầu quy luật uh, gì nữa ạ quy luật nhân quả quy luật nhân quả bạn biết rằng là tất cả cổ phiếu để lên được để tăng trưởng được á, nó phải đều có những kết quả kinh doanh là rất tốt nó mới tạo ra cái tốc độ tăng trưởng có thể là à, một năm hai năm còn những cổ phiếu mà nó đã bị giảm nó đang bị lỗ mà sau đó thì nó hồi lại thì đây nó chỉ là những sóng hồi nó không thể đi xa được bởi vì khi mà quá trình bán tháo á, thì phần lớn các cổ phiếu sẽ giảm thấp hơn giá trị thực rất nhiều nên chính vì vậy trong giai đoạn này ờ, cổ phiếu sẽ hồi lên vậy hồi lên và trong quá trình hồi thì đã tạo ra một tâm lý hưng phấn và có thể vượt qua cái mốc tâm cân bằng trong cái đợt mà nó đi xuống ở đoạn trước và nếu các bạn muốn muốn hiểu rõ hơn thì các bạn sẽ đọc những cái tác phẩm của Soros Soros nếu mà nói về mình nhà đầu tư thì ờ, Dũng không muốn nó đưa ra cái là ai hơn ai nhưng có lẽ là với Warren Buffett thì Soros cũng không thua thua thua kém cạnh gì cả bởi vì Soros nhà đầu, đầu cơ hàng đầu trên giới phá sập đồng bảng Anh và uh, khủng hoảng ờ, tài chính của Nhật Bản khủng hoảng tài chính của Thái Lan cũng là bàn tay Soros uh, tạo nên uh, vì ông tạo ra những cái đợt rất nhiều khủng hoảng tài chính nên có thể có rất nhiều uh, quốc gia không thích ông nhưng tôi thấy đây là một người rất tuyệt vời và nếu bạn học cái thuyết tương đối hay là thuyết phản hồi của thì bạn sẽ thấy rằng là, là phần lớn các nhà đầu tư chúng ta không hiểu rõ về thị trường nên chúng ta đều bị thua lỗ và khi bị thua lỗ thì chúng ta đã đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho uh, chính phủ đổ lỗi do cái đội lái đổ lỗi do rất nhiều thứ nhưng tất cả mọi thứ nó đều có nguyên tắc rồi và các bạn thấy là tôi đã đang nói là cái vấn đề là khi mà chúng ta đang có sự nghi ngờ đang nghi ngờ và khi mà nghi ngờ như này thị trường nó thể chưa thể kết thúc ngay được có thể các bạn đang theo dõi những video của Dũng trong thời gian vừa rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là Dũng đang nói về đỉnh nhưng tuy nhiên là trước khi đạt đỉnh thì Dũng đã có những cái kiến thức để chia sẻ cho quý vị các bạn kiến thức gì ạ để các bạn có thể chủ động chủ động trước khi mà chúng ta kết thúc chu kỳ có một số anh chị em thì đã tham gia và cũng đạt mức lợi nhuận uh, trên dưới 10% có thể có một số anh chị em thì được nhiều hơn có một số anh chị em thì chưa vào và trong giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta thấy là rất sót ruột rất là mệt mỏi khi mà chúng ta chưa có một cổ phiếu nào là đang trên thị trường và chúng ta đợi thị trường điều chỉnh nhưng lúc mà thị trường chạy lúc rút xong kết thúc chu kỳ của những cái phân khúc đầu tiên là phân khúc những cổ phiếu lớn như là chúng ta thấy là Hòa Phát như là những cổ phiếu như là FPT, à, Vinamilk đó là những cổ phiếu mà nó đã chạy xong kết thúc chu kỳ rồi và nó đang trong quá trình phân phối những cổ phiếu mà nó đang ở phân khúc sau đó là những cổ phiếu như Techcombank Vietcombank à, một số cổ phiếu khác nữa thì nó đang ở một cái phân khúc sau và chúng ta lại còn một cái lớp nữa đó là những cổ phiếu như là thế giới di động PNG à, ờ, và những cổ phiếu như là VB vib VIB đó là những cổ phiếu mà nó đang nằm ở phân khúc sau nên việc mà chúng ta lựa chọn nếu không khéo thì chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta không được cái gì cả nên trong đầu tư chứng khoán là chúng ta phải lựa chọn cái điểm mua Ờ, rất nhiều anh chị em không biết điểm mua như nào và dẫn đến bị thất bại tại vì cái điểm mua là cái điểm mà có cái vùng hỗ trợ mạnh và kháng cự yếu ờ, hỗ trợ mạnh là gì ạ hỗ trợ mạnh là cái khả năng cổ phiếu bị giảm và khi mà chúng ta có điểm bùng nổ bị thu lỗ là thấp nhất và kháng cự yếu là cái cổ phiếu có thể tăng vọt và tăng rất nhanh khi mà cái lượng nhà đầu tư cá nhân đã bị bán ra hết rồi đó là những cái gì mà Dũng muốn nói cho các anh chị và các bạn trong cái video ngày hôm nay còn rất nhiều điều nữa Dũng muốn nói để cho chúng ta thấy rằng là việc đầu tư chứng khoán nó không phải là một cái uh, thực sự dễ dàng nhưng chúng ta ai cũng thể học được nếu biết công thức của nó ờ, và các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những gì Dũng chia sẻ ở trong video của Dũng thì nó không giống bất cứ một cái chia sẻ của bất ai trên bất cứ ai trên thị trường chứng khoán bởi vì những cái này đó là những cái trải nghiệm của Dũng những cái này là Dũng mà đã trải qua rất nhiều cái giai đoạn thị trường thất bại có và thất bại thảm hại cũng có và thành công uh, xuất sắc thậm chí là xuất sắc hơn rất nhiều người khác cũng có năm 2010 Dũng là một trong những người mà có thể đầu tư xuất sắc ở sàn chứng khoán từ công ty chứng khoán Hồ Chí Minh và đó cũng là năm mà Dũng bị thất bại thảm hại bán nhà gần như không còn một cái gì đó ở trong đoạn đó và Dũng đã cảm nhận được tất cả những cái giai đoạn đó từ một cái người mà mất hết từ những người phá sản và sau đó thì Dũng đi vay lãi ngay năm 2011 để có mặt ở đây để chia sẻ với anh chị các bạn có một số anh chị có hỏi Dũng là uh, anh có bao nhiêu tài sản uh, thực tế thì uh, nếu các bạn hỏi ấy, cái điều đó thì Dũng nghĩ là mình nghĩ là cái câu hỏi đấy nó không phải là câu hỏi thông minh bởi vì cái câu hỏi thông minh nhất với tất cả các chuyên gia đầu tư chứng khoán thì các bạn nên hỏi đó là anh đã thất bại như thế nào và nếu cái người đó người ta nói về cái thất bại cái trải nghiệm cái bài học của họ như thế nào thì đó mới là những cái câu trả lời thông minh và chúng ta biết rằng là người ta nói có đúng sự thật hay không nếu người ta thành công sau khi thất bại người ta thành công được sau khi thất bại người ta đứng lên được và chúng ta học được những bài học của họ như nào đó mới là cái giá trị lớn nhất trong cái việc đầu tư của mình à, và Dũng biết rằng là phần lớn phần lớn phải đến 8 90 phần trăm các anh chị à, à, có thậm chí thậm chí là các anh chị ở đây à, đi nghe ai đó phím hàng hay là mách nước một cổ phiếu nào đó để mua thì Dũng phải nói đó là tốc độ tư duy tư duy ở mức thấp nhất trong cái hệ tư duy để trở thành người thành công à, cái này không phải là Dũng nói ra đây là một cái uh, cấp độ tư duy trong các khóa học khóa đào tạo như là NLP sức mạnh tiềm thức tất cả những cái khóa học nói về khóa học đó là khóa học về gọi chúng ta gọi là tư vấn là cái cấp độ thấp nhất cấp độ mà cao nhất nó phải là cấp độ tiềm thức cấp độ mà các bạn nó phải là mang tính chất cấp độ tâm linh tâm linh ở đây nó không phải là mang tính chất là là huyền bí tâm linh ở đây nó là bạn phải hiểu là mọi thứ nó tuân theo quy luật vũ trụ nó tuân theo những cái quy luật cung cầu bạn biết quy luật cung cầu là gì bạn biết là một cổ phiếu nó biến động ra sao ừ, giống như là khi một cổ phiếu mà được các nhà đầu tư hay là nhà cái thu gom hết tích lũ hết cổ phiếu thì nó lấy đâu ra còn cổ phiếu cho các nhà đầu tư nhà nhỏ lẻ cá nhân chúng ta à, để mua vào nữa và lúc đó thì rõ ràng cổ phiếu sẽ tự động tăng khi mà các nhà đầu tư Ờ, tổ chức họ chỉ cần kéo những nhịp đó là cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh và phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không có cơ hội để mua ở trong giai đoạn đó và họ lại tiếp tục tiếc nuối khi mà họ khôn vặt họ bán cổ phiếu chỉ tăng 5 6 phần trăm họ bán sau đó thì cổ phiếu tăng rất là cao 2 đến 3 phần trăm họ tiếc còn trong khi đó cổ phiếu lại lỗ 10 20 phần trăm và nhiều hơn họ không bán ra và dẫn đến là họ bị thua lỗ rất nặng họ cuộc sống của họ như thế nào có lẽ các bạn cũng là biết rồi nhưng ở đây Dũng muốn chia sẻ để chúng ta thấy rằng là thực sự trong đầu tư chứng khoán nó không phải là phức tạp như phần lớn chúng ta nghĩ đâu ạ nó đều có công thức mà những công thức này nó cần phải có những cái rõ ràng những cái gì mà nó không rõ ràng không cụ thể thì thực sự nó là rất nguy hiểm của chúng ta và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta à, những cái góc nhìn à, thật chi tiết ở trong những cái biểu đồ để mọi người có thể thấy rõ được ở trong cái chu kỳ này thị trường và chúng ta có kế hoạch ở ờ, đầu tư à, đầu tiên các bạn sẽ nói về xem là chu kỳ thì chu kỳ ở đây chúng ta sẽ nói về ở ờ, chỉ số VN30 ở VN30 thì các bạn sẽ biết cả nhà đã biết là một cổ phiếu hay là trường chung nó đã uh, giai đoạn nhất là nó đã tăng mà tích lũy và thông thường theo kinh nghiệm của Dũng thì khi mà giai đoạn 2 này à, nó kết thúc tức là kết thúc bằng những phiên khối lượng lớn biến động giá tăng mạnh ở cái đoạn 2 có thể mốc là 950 đây là cái mốc là kháng cự rất mạnh đó là mốc kết thúc cho một chu kỳ trước khi kết thúc thì ờ, thông thường nó sẽ không kết thúc ngay mà nó sẽ có sự dao động biến động ở đây rất lớn và nó sẽ có những khối lượng khối lượng đặc biệt khối lượng lớn rất là nhiều nếu mà một số anh chị em bảo đây là phân phối thì phiên hôm thứ sáu cũng phải phân phối bởi vì thứ nhất là phân phối là một phiên mà khối lượng phải cao hơn phiên hôm trước ạ à. đây là cái khái niệm uh, mà William Neal đưa ra William Neal và cũng đã được phần lớn các nhà đầu tư cũng như là uh, trong phân tích kỹ thuật họ đã uh, có định nghĩa là phân phối là cái khối lượng này này nó phải cao hơn khối lượng phiên trước và giá giảm hoặc là đầu phiên tăng mạnh cuối phiên thì uh, giảm hoặc là tăng rất ít thì đấy gọi là phân phối thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta chưa nhìn thấy một cái tín hiệu phân phối nào rõ ràng trong cái viên 30 nên chính vì vậy để thị trường mà kết thúc hay là tạo đỉnh ở đây thì rõ ràng có lẽ là nó sẽ xuất hiện trong tuần sau hoặc là à, trong tuần sau nữa những cái việc đó chúng ta cũng không nên quá sợ hãi chúng ta không nên quá lo lắng mà chúng ta chỉ cần phải biết là các phân khúc của chúng ta các nhóm cổ phiếu chúng ta đang ở đâu thì chúng ta sẽ không sợ chúng ta sợ bởi vì chúng ta không biết chúng ta làm gì mọi người nhớ nha nếu chúng ta thấy rằng những cái chia sẻ của Dũng thực sự hữu ích thì hãy comment để cổ vũ Dũng để Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ kỹ hơn thì bạn biết rằng là uh, chu kỳ giai đoạn 1 tức là từ đáy này đi lên nó tạo ra nền thì trên cái nền này chúng ta gọi là là hai sau khi hai ấy hai giai đoạn hai bắt đầu tăng thì thường các cổ phiếu nó đến cái đoạn 3 là giai đoạn nó sẽ dừng Đấy, dặn dừng và chúng ta thấy là chu kỳ ngắn hạn sẽ là kết thúc à, có một số các uh, biểu đồ viết A tại nhẽ là hôm nay Dũng cho vào nhưng để chúng ta không bị nhiễu hoặc là nếu một số anh chị em không học viết A thì có thể chúng ta sẽ rất khó để để để nhìn cái cái cái biểu đồ ở trong viết A thì Dũng chỉ chia sẻ uh, cho chúng ta biết rằng là việc mà nó chưa tạo ra phân phối ở đây nhưng rõ ràng nó nó đã đến tiếp cận đến vùng kháng cự mạnh kháng cự mạnh là cái vùng mà nhà đầu tư bị thua lỗ bị chết chóc bị tóm, tóm lại là tan xác ở đây rất là nhiều nên khi mà đến vùng này thì có một số vẫn còn đang nắm giữ ở đây họ sẽ bán ra để uh, vớt phát được cái hòa vốn mà trong khi đó thì các nhà đầu tư ở phần dưới là họ đã, đã lãi 10 20 phần trăm họ cũng bán ra để chốt lợi nhuận nên cái áp lực ở phía trên này rất là lớn và big boy họ cũng biết được điều đó nên họ cũng bán ra ờ, ở đây chúng ta cũng thấy là cái chỉ số vn index cũng tương tự như vậy ờ, chúng ta thấy trên thị trường là hôm tăng hôm giảm làm cho chúng ta thấy là thực sự là là ờ, có những cái tâm lý rất là mệt mỏi bởi vì rõ ràng là hôm trước tăng rất nhanh hôm sau lại giảm và đây chúng ta nhìn thấy là đây là những cái phiên phân phối khối lượng lớn đấy ạ đây là một dạng phân phối trong cái chỉ số vn index thì rõ ràng là đây là những cái sự mệt mỏi tăng giảm tăng giảm và các bạn lưu ý là ờ, đây mới là tạo ra cái sự nghi ngờ và trước khi mà nó kết thúc chu kỳ nó tăng rất là mạnh đấy và nó tạo ra những khoảng trống những gap đấy là những cái lúc mà chúng ta gọi là vùng quá mua quá mua là lúc mà lúc đó bà con chúng ta những người mà không thể chịu chịu đựng nữa rồi không thể nào là bỏ và uh, rời bỏ thị trường nữa rồi và lúc đấy chúng ta mua vào và sự chết chóc nó lại tiếp tục diễn ra trong một chu kỳ mới và chu kỳ mới này chúng ta thấy là xu hướng thì vẫn là tăng chu kỳ mới đang kết thúc và các bạn biết rằng là việc mà chúng ta cần phải nắm rõ được đó là phần lớn khi mà thị trường tạo đỉnh tâm lý các nhà đầu tư tâm lý của thị trường các chuyên gia ờ, các công ty chứng khoán đều là đưa ra những nhận định rất là hay đó là cái cái thống thống kê từ trước nay và có một thống kê nữa mà Dũng đã thống kê đó là tất cả các chuyên gia chứng khoán tất cả công ty chứng khoán đều sai ở những cái thời điểm mà thị trường nhạy cảm nhất đây là cái thống kê nếu các bạn không tin thì các bạn thống kê thì sẽ biết ngay ở trong cái trang người đồng hành người đồng hành thì các bạn sẽ thấy rằng là có 5 công ty họ phân tích thị trường và họ luôn luôn đưa ra những quan niệm trái chiều nhau và bạn không có kiến thức bạn lại đi nghe một ai đó thực sự là chúng tôi thấy là rất nhiều người có một cái lòng hảo tâm rất là lớn khi mà uh, luôn luôn uh, cho thị trường với số tiền rất lớn nhưng tiền cho bố mẹ cho gia đình cho những người khác thì chúng ta lại không có cái sự hảo tâm như vậy thực tế nó là những câu chuyện để cho chúng ta hiểu rõ rằng là nếu chúng ta thực sự uh, để đầu tư thành công thì chúng ta cần phải nắm rõ đó là quy luật lượng đủ thì chất đủ không có một cái quy luật nào chống lại quy luật đó bạn có thể may mắn một hai lần nhưng sớm muộn bạn sẽ cháy tài khoản và chúng ta đã lại nói lại những cái cổ phiếu nó đã chạy kết thúc chu kỳ những cái cổ phiếu này nó đang chạy đây là cái quá trình phân phối nhưng rõ ràng nó lại tiếp tục uh, chạy đà và những cái giai đoạn này thực tế thì nếu để mua thì chúng ta thấy là cái rủi ro rất cao Ờ, cổ phiếu FPT cũng tương tự như vậy nếu nó đã chạy giai đoạn 2 này nó đã gặp trên vùng trên này tuy đây là cái quá trình mà khối lượng tăng rất là lớn trong giai đoạn cuối hay chúng ta gọi là à, cái chu kỳ nó gần như là chạy hết đà những cái giai đoạn chạy hết đà nó là giai đoạn bùng nổ khối lượng có thể các bạn sẽ thấy là có những phiên tới nó lại tạo ra cái khối lượng ở đây bạn lại nhảy mua vào tôi biết cái điều đó tôi biết điều đó thường thì chúng ta mua bao giờ chúng ta cũng tính một ngày đó, đa phần chúng là ngày giả sử nếu Dũng có nói các anh chị em bán ở đây thì chúng ta thấy là hôm sau cổ phiếu tăng thì bắt đầu chúng ta có thể nhìn vào ngày này à. à, cái ông này ông khuyên nghị bán ở đây nhưng hôm nay lại tiếp tăng nhưng có thể hôm sau chúng ta thấy hoặc là à, cuối giờ chiều chúng ta thấy kết quả ngay đó là những cái gì mà chúng ta có thể hiểu rõ được chúng ta mua bán cổ phiếu thì chúng ta phải tính cả chu kỳ tính theo tuần chứ không phải tính theo ngày bởi vì những cái mà chúng ta đang vẫn thấy là các chuyên gia đưa ra các nhận định đưa ra các cổ phiếu thành công nhưng nếu các bạn tinh ý một chút ạ các bạn tinh ý một chút thì các bạn sẽ biết rằng là những cái thông tin đó nó có chính xác hay không tại vì đó là câu hỏi mà tôi không muốn quét sâu vào cái vấn đó khi các bạn hiểu rõ kiến thức à, cổ phiếu Vietcombank nó cũng tương tự như vậy nó đã có một cái phiên uh, trong VSA thì gọi là GSC làm quá trình bứt phá và nó đang đến cái vùng kháng cự có lẽ kháng cự này kháng cự khá mạnh thực tế là rất mạnh và trên cái vùng này nó sẽ có sự rung lắc rung lắc ở đây có thể một số anh chị em sẽ hỏi là chất liệu nếu mà để nó tiếp tục tăng thì như ra sao thông thường có những cổ phiếu để nó mạnh thì nó sẽ tiếp tục quay trở về mốc 90 và thời gian để tiếp tục tích lũy hay để tiếp tục đi lên chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hình thành những cái mẫu hình à, tách tay cầm hoặc là biên độ thu hẹp và cái thời gian để đi qua được 90 đi qua được 95 có thể mất hàng vài tuần thậm chí là vài tháng nó không thể đi xa hơn được nên cái quan trọng nhất là bạn cần phải chốt lời khi mà cổ phiếu của bạn sắp kết thúc chu kỳ đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó chạy trước chu kỳ à, những cổ phiếu như Techcombank nó cũng chạy trước chu kỳ các bạn nhìn đây là nó đã từ cái đèn hai thì nó đã chạy nốt chu kỳ và ở trên này nó sẽ có những đợt rung lắc và với các nhà đầu tư chúng ta thì thấy là lúc nó tăng lúc nó giảm và nó làm cho chúng ta thấy là à, đầu óc điên đảo đặc biệt những ai đang nắm giữ cổ phiếu hôm trước thì thấy tăng hôm sau thấy giảm và những cái cổ phiếu nó đang chạy hết chu kỳ này nó cho chúng ta lấy ra cái phân khúc này nó lại tiếp tục có thể điều chỉnh có thể là phân phối trong cái đoạn tiếp theo và nó tạo ra cái sự dao động lớn đấy là cái chúng ta sẽ thấy phân lớp phân lớp rất rõ ràng Vinamilk cũng tương tự như vậy Vinamilk thì với cái khối lượng lớn với cái uh, khối lượng khổng lồ ở đây các bạn sẽ thấy là là việc để đi xa những cổ phiếu Vinamilk uh, tốc độ tăng trưởng của Vinamilk nó không phải lớn và nếu ai hiểu rõ về Vinamilk trong một chu kỳ uh, mà Dũng chia sẻ nó là loại đoạn 4 rất nhiều các chuyên gia thì có nói là uh, Vinamilk là cổ phiếu đầu tư dài hạn thực tế uh, Dũng thì uh, không không muốn nói là cái việc mà chúng ta không hiểu rõ về chu kỳ của thị trường đó là cái sự mất mát thiệt thòi của phần lớn các nhà đầu tư không nắm được kiến thức và đặc biệt là chúng ta lại đi đầu tư theo giá trị với cổ phiếu này trong đoạn này các bạn biết là nếu các bạn à, để ý một chút thì giai đoạn mà à, tăng trưởng đấy ạ các bạn thấy là chu kỳ của nó tăng trưởng thì cái xu hướng của nó rất là rõ ràng các bạn nhìn thấy là xu hướng của nó rất là rõ ràng trong tất cả những xu hướng của nó nó là rất là còn đây các bạn nhìn thấy trong những biểu đồ tuần đó là xu hướng giảm các kênh sau đều giảm xu hướng đáy sau để giảm mọi thứ đều giảm à, cái quá trình xuất khẩu sang Trung Quốc bị Trung Quốc bị ảnh hưởng đó là cái khả năng tạo doanh thu đột biến hoặc lợi nhuận đột biến ờ, khi mà ờ, công ty quy mô quá lớn và nó cũng đang tạo ra sự bão hòa à, chúng ta cần phải nắm rõ là một cái công ty như là Vinamilk có thể trước đó khi mà cái dư địa để phát triển dư địa để tăng trưởng nó còn rất cao nhưng khi mà dư địa nó không còn nhiều nữa mà các bạn mua vào đó là cái sự chết chóc nó sẽ xảy ra ở cổ phiếu hòa phát thì các bạn có thể thấy rằng là à, dữ địa tăng trưởng sẽ là rất cao nhưng tuy nhiên thì đây không phải là lúc chúng ta tham gia vào bởi vì cổ phiếu đó nó đang có nhà máy mới đang có là gì ạ à, rất nhiều cái lò cao đi vào sản, sản xuất và đặc biệt là năm 2021 nó sẽ phun chưa phun công suất nhưng nó thêm hai lò cao số 2 số 3 đi vào động và còn rất nhiều cái khác nữa nếu thị trường thế giới nó thuận lợi với việc bán thép nó tăng đột biến thì cổ phiếu đó nó là một cái cổ phiếu trong một chu kỳ tăng trưởng và lúc đó chúng ta có thể là à, tham gia vào hoặc là chúng ta có thể theo dõi tham gia vào và tính sau còn việc mua trước để đợi hai ba năm nữa lên đó là một cái đầu tư dũng nghĩ là không thông minh ạ không thông minh lắm bởi vì thực ra bạn cũng chỉ có 5 10 tỷ 100 tỷ chứ đáng bao nhiêu mà lại phải đầu tư như thế cho nó mệt mỏi ra à, ok à, cổ phiếu VHM à, VHM thì của chúng ta cũng tương tự như vậy à, rõ ràng là đây là cái điểm nhấn khối lượng lớn và đây chỉ là những cái quá trình gọi là điều chỉnh khi lên thì nó phải điều chỉnh nó là chuyện bình thường có rất nhiều người lên thì sung sướng mà điều chỉnh một chút thì chúng ta lại thấy là lo lắng sợ hãi bởi vì thứ nhất là trong cái gì điều chỉnh này nó không có sự bán tháo về khối lượng cái khối lượng là một cái yếu tố quan trọng quyết định phân tích kỹ thuật nhưng khi mà quan sát phần lớn các chuyên gia phần lớn các quá trình phân tích kỹ thuật thì thiếu đi cái phần khối lượng này à, thực tế thì nó có một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý là này tất cả những thiên tài chứng khoán mà Dũng được biết thì họ đều sử dụng những cái mẫu hình về khối lượng như là Mac Mini, William Nell, Davat, Limo thậm chí ở những cái Soros tất cả những người như vậy họ quan trọng rất nhiều rất quan trọng khối lượng nhưng trong phân tích kỹ thuật và Dũng nhìn thấy thì họ bỏ quên cái khối lượng bởi vì khi bạn bỏ quên khối lượng thì bạn gặp những cổ phiếu bo cung thì tin chắc rằng là bạn có thể kiếm tiền 10 năm nhưng một giờ bạn có thể đốt cháy toàn bộ đấy là trong trường hợp bạn gì ạ bạn gặp cổ phiếu bao cung còn thực tế là trong cái mẫu hình mà mà những cái mô hình con bướm những mô hình uh, uh, cái nêm những cái mô hình tam giác thiếu hẳn khối lượng thì bạn thấy xác suất để thành công cực kỳ thấp đấy nên uh, ờ, Mac Mini có nói là tôi uh, thực sự là tôi không bao giờ sử dụng những mẫu hình thông thường mà tôi phải sử dụng những cái mô hình nó có đặc tính của cung cầu đặc tính của một cái quy luật tự nhiên trong chứ gọi là hay là quy luật vũ trụ tại vì quy luật của vũ trụ thì không bao giờ sai được nên đó là những cái gì chúng ta cần nắm rõ được à, chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu khác trong phân khác nữa à, giả sử như thế giới di động các bạn thấy là đang tạo nền à, khối lượng ở đây thì nó hơi lớn một chút ạ tại vì khi mà khối lượng mà tạo nền hơi lớn một chút thì việc xác nhận nó phải là khối lượng rất lớn à, chúng ta có cổ phiếu VB Bank cũng uh, đang có dấu hiệu xác nhận thì các bạn có thể lưu ý cổ phiếu này uh, cho mình trong cái phiên sắp tới đặc biệt là phiên thứ hai nếu cái cổ phiếu này đây là một cái phiên squat tất cả những cái sự lỏng lẻo một thông thường những cổ phiếu mà có sự lỏng lẻo như này Dũng sẽ có thể lưu ý mà à, Dũng đã nói những cổ phiếu lỏng lẻo những cổ phiếu không nên mua vào bởi vì nó sẽ có độ rủi ro rất cao nhưng nếu mà nó kéo lên mà nó đã rũ được lại hay là phiên squat ở đây trong cái phân tích kỹ thuật thì mọi người gặp những phiên này thì thường chúng ta sẽ run và chúng ta lo lắng nhưng với một cổ phiếu mà tạo ra nền đồng lẻo kéo lên và rũ bỏ thì đây là một trong tín hiệu có thể là nếu mà nó đang là tạo đỉnh thì tín hiệu này rất xấu còn nếu mà nó đang tạo tích lũy thì tín hiệu này loại gọi là tín hiệu của cái sự rút bỏ trước khi quay trở lại tăng mạnh à, chúng ta có thể quay trở lại cổ phiếu VHM khi mà nó kéo lên xong nó giảm thì phần lớn một số các bạn hỏi Dũng là cũng xấu quá không nhưng Dũng có nói chia sẻ hôm trước là hôm sau khả năng tăng mạnh là khá cao và đây là chính cái phiên nó tăng nếu các bạn có thể xem lại video trước đó tại vì tất cả những gì chúng chia sẻ Dũng rất nhớ một số các anh chị em không xem không biết khi mà vào á, mà thấy là nó không nghe đủ mà có những cái bình luận nó không được thực tế thì à, Dũng sẽ ao luôn và có thể các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy những video này của Dũng nên nếu chúng ta đã xem những video hãy xem cho hết và nếu đặt câu hỏi thì hãy đặt những câu hỏi thật khó tại sao làm thế nào những câu hỏi mà nó mang tính chất là thử thách thay vì uh, sử dụng những cái uh, câu nói mà nó thiếu lịch sự ở đây uh, cái này Dũng phải nói trước cái điều đó để thứ nhất là uh, Dũng chỉ phục vụ những người mà mong muốn thực sự thành công tại vì trong này Dũng đã đưa rất nhiều các cổ phiếu nếu các bạn nhìn thấy trong một danh sách Dũng đã phân tích thì các bạn sẽ thấy được là có những cổ phiếu để giúp các bạn thành công VCS thì uh, thực tế nó cũng đang khi các bạn gặp đỉnh này nó đã có quá trình test lại chúng ta nhìn thấy là test lại nó có hai phiên dầu watt tức là kéo lên rút bỏ và chúng ta đang thấy ở đây khi nó vượt qua đỉnh khối lượng lớn đây chúng ta thấy khối lượng lớn nhưng nó không vượt qua được tại vì uh, nó đã bị áp lực rất là lớn ở đây và sau đó nó test lại nếu trong quá trình test lại có sự xác nhận thì các bạn thấy là cái điều kiện để các bạn mua vào trong cái nhịp này nó là ok uh, các bạn có thể xem lại những cổ phiếu như BWE Dũng còn nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng các bạn sẽ thấy rằng là những cái quá trình mà vượt qua đỉnh này rũ bỏ sau đó xác nhận nó là cái cực kỳ quan trọng hoặc là cái cổ phiếu mà chúng ta cũng đã thấy đó là à, PAO chúng ta nhìn thấy là vượt qua đỉnh sau đó rũ bỏ và xác nhận thậm chí là đây chúng ta nhìn lại vượt qua đỉnh siết chặt xác nhận thì dù là các bạn mua xác nhận khả năng thua lỗ của chúng ta sẽ là cực kỳ thấp đấy là những cái cái tín hiệu khi các bạn mua à, những cái điểm gọi là những cái điểm khối lượng cạn kiệt như là này nó là một cái tín hiệu rất là là là tốt cho cái việc xác nhận xu hướng còn nếu khối, khối lượng nó ở mức cao thì các bạn sẽ thấy là rõ ràng chúng ta mua sẽ gặp rủi ro còn ở trong vùng này thì rõ ràng khối lượng đây nó rất lớn nên độ rủi ro là thấp à, cực kỳ cao và nếu chúng ta có thể nhìn lướt qua rủi ro phân phối như này thì những cái cổ phiếu này chỉ trong một giây là Dũng có thể biết rằng là Dũng sẽ không mà đầu tư cổ phiếu này hoặc là nếu chúng ta chưa chắc chắn nữa chúng ta xem phân kỳ là chúng ta biết rằng là phân kỳ nó đang là phân kỳ âm đi xuống từ sức mạnh cổ phiếu nó đang là thực sự là rất là xấu và còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa như là PNG chúng ta cũng đang thấy là những tín hiệu khá là tích cực à, cổ phiếu ờ, V V là PB đây là cổ phiếu mà một số anh chị em có hỏi thì cũng là những cái cổ phiếu thực sự là những cổ phiếu mà nó giảm sâu có khoảng trống giảm sàn như này thì Dũng thường là Dũng hạn chế một số anh chị em một trước vẫn hỏi rất nhiều nhưng Dũng sẽ hạn chế những cổ phiếu này à, thực tế còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng ở đây Dũng chỉ muốn nói các anh chị là việc mà Dũng phân tích đánh giá từng cổ phiếu nó đều có những điều kiện rất là rõ ràng và chu kỳ này thì chúng ta phải tổng kết nữa là có những cổ phiếu nó đã kết thúc chu kỳ và nó đang phân phối như là uh, những cổ phiếu mà nó đã chạy À, đã tăng đến vùng kháng cự có cổ phiếu thì đang chạy nốt và có những cổ phiếu thì nó đang chuẩn bị chạy nên cái chu kỳ hay thời gian chúng ta thấy là không còn nhiều nữa nên với các nhà đầu tư à, Dũng khuyên một điều là chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái hệ thống đầu tư phù hợp với tính chính cái tính cách con người của mình đó là bạn có thời gian hay không nếu bạn có thời gian để lướt sóng thì bạn hãy có thể sử dụng những chiến lược lướt sóng nếu bạn không có thời gian thì bạn có thể sử dụng những chiến lược đầu tư cổ phiếu tăng trưởng còn thực sự nếu mà đầu tư cổ phiếu giá trị thì quan trọng bạn phải dựa vào chu kỳ của thị trường chung nó đang ra sao chu kỳ của kinh tế nó đang sao còn bạn mà đầu tư theo kiểu kim thử tháp ngược thì sớm muộn bạn sẽ cháy tài khoản và có rất nhiều người khuyên bạn mua những cổ phiếu theo trung bình giá ngược tức là giá giảm và họ sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm với cái hành vi của họ bởi vì trong 5 năm 10 năm họ mới bảo các bạn bán ra thì lúc đó tài khoản của bạn đã cháy mất rồi và bạn không biết họ là đâu cả đây là câu nói thực sự mà Dũng rất là đau xót khi mà rất nhiều người khi mà mua cổ phiếu trung bình giá giảm và cháy tài khoản mà không biết đó là thực sự nỗi đau à, một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn ờ, và chúng ta sẽ gặp nhau vào trong thời gian tiếp theo à, chúc các bạn có một buổi tối những ngày thành vui vẻ và à, có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ xin cảm ơn rất nhiều và nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Quang Dũng ở phần dưới và hãy nhấn chuông để khi mà những video tiếp theo mà Dũng chia sẻ thì chúng ta sẽ là người nhận được những video sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều.